Sau 6 năm có mặt trên thị trường, thương hiệu trà túi lọc Tâm Lan giờ đã có mặt trên khắp 64 tỉnh thành trong cả nước và một số thị trường nước ngoài. Để có được sự tín nhiệm đó, suốt 6 năm qua, ban giám đốc cùng với đội ngũ cán bộ công nhân trong công ty đã không ngừng nỗ lực cố gắng phát huy hết nguồn lực của mình trên từng công đoạn sản xuất. Đó còn là sự chung tay góp sức của gần 1.000 đại lý phân phối lớn nhỏ trong cả nước trong suốt chặng đường 6 năm qua. Nhằm khẳng định thương hiệu, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu năm 2011, công ty Tâm Lan đã phối hợp Viện Kiểm nghiệm An toàn Thực phẩm Quốc gia thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ về đánh giá tính an toàn, tính chất lượng và tính hiệu quả của trà túi lọc Tâm Lan do Phó Giáo sư Tiến sĩ Y học Trần Đáng và bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Hưng Cũng làm chủ nhiệm đề tài. Sau một năm nghiên cứu, đầu năm 2012, Hội đồng Khoa học Trung ương đã nghiệm thu và đánh giá rất cao về đề tài này cho thấy sự kết hợp của bốn loại thảo dược quý là hoàng ngọc, lược vàng, kim ngân hoa và cúc hoa mà công ty Tâm Lan nghiên cứu bào chế ra như là sự kết hợp diệu kỳ bởi những tính năng tác dụng của trà túi lọc Tâm Lan mang lại thật bất ngờ như có khả năng thanh nhiệt giải độc, giảm thiểu nguy cơ rối loạn tiêu hóa, rét dạ dày, chống oxy hóa, hỗ trợ điều trị các khối u, cao huyết áp, tăng mỡ máu, đường máu, hỗ trợ an thần, tăng sức đề kháng và khả năng miễn dịch. Tháng 3 năm 2012, sau khi đề tài nghiên cứu khoa học trên được nghiệm thu, đó cũng là lúc bà Võ Thị Lấn, giám đốc công ty Trà Tâm Lan nhận ra rằng, để giữ vững được thành quả chất lượng ổn định của sản phẩm đã đạt được, ngoài việc đầu tư dây chuyền thiết bị, máy móc hiện đại, nhà xưởng sản xuất khang trang phù hợp tiêu chuẩn an toàn vệ sinh, thì nguyên liệu đưa vào sản xuất cũng bắt buộc phải đảm bảo ổn định về cả chất lượng và số lượng. Yêu cầu về chất lượng và an toàn khi sử dụng sản phẩm của người tiêu dùng hiện nay rất cao. Đây còn là mục tiêu cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ. Nếu không chủ động được nguồn nguyên liệu sản xuất, thì công ty sẽ khó kiểm soát được chất lượng nguyên liệu đầu vào và phụ thuộc vào nhà cung cấp. Thương hiệu trà Tâm Lan cũng khó có thể đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong thời gian tới, cũng như đảm bảo các tiêu chuẩn xuất khẩu ra nước ngoài. Tháng 5 năm 2012, bà Võ Thị Lấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trà Tâm Lan, quyết định triệu tập các thành viên trong ban giám đốc và đưa ra ý tưởng đầu tư trồng dược nguyên liệu sạch theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho dược thảo theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Nhiều ý kiến đóng góp xoay quanh việc thực hiện quy trình Gáp được đưa ra bàn bạc như vấn đề kinh phí, quy trình, kỹ thuật, tài liệu. Từng vấn đề một được phân tích kỹ, chỉ rõ những thuận lợi, khó khăn trước mắt cũng như tính hiệu quả lâu dài cho thương hiệu Tâm Lan trên thị trường sau này. Sau cuộc họp mang tính quyết định đó, công ty Trà Tâm Lan tiến hành thực hiện đề án sản xuất nguyên liệu theo quy trình GAP. Qua tư vấn các nhà chuyên môn cũng như nhờ sự hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình của Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, công ty Tâm Lan đã mở lớp tập huấn và mời các chuyên gia có kinh nghiệm về việc thực hiện quy trình GAP như Phó Giáo sư Tiến sĩ Y học Trần Đáng, Nguyên Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, bác sĩ chuyên khoa 2, luật gia Phạm Hưng Củng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam về trực tiếp hướng dẫn các bước trong quy trình GAP cho đội ngũ cán bộ trong công ty và hướng dẫn kỹ thuật cho đội ngũ công nhân trực tiếp thực hành quy trình GAP. Ngay sau lớp tập huấn, ban giám đốc công ty đã tiến hành thực hiện bước 1 của quy trình, đó là chọn đất. Chọn những vùng đất sao cho vừa phù hợp để trồng cây nguyên liệu chính là hoàng ngọc, vừa đảm bảo nguồn nước, đồng thời có khoảng cách an toàn giữa các khu vực trồng các loại hoa màu hay sử dụng phân bón hóa học và các loại thuốc bảo vệ thực vật. Sau thời gian tìm kiếm và lấy mẫu đất để xét nghiệm, công ty Tâm Lan đã tìm được khu đất 20 hecta tại xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, phù hợp với các tiêu chuẩn để trồng thảo dược theo quy trình GAP. Khi có đất hợp chuẩn, công ty tiến hành bước 2 là chuẩn bị giống. Dưới sự hướng dẫn, giám sát của các nhà chuyên môn và ban giám đốc công ty, công nhân vào các vườn nguyên liệu trưởng thành tìm chọn những cây khỏe mạnh nhất để mang về làm giống. Khi giống được đưa tới giường ươm, công nhân chuẩn bị sẵn đất, phân và bầu và tiến hành ươm cây giống. Trong suốt quá trình này, công nhân luôn theo dõi, chăm sóc cẩn thận, đảm bảo phát triển đồng đều và sau 2 tháng, các cây giống phải đạt từ 50cm trở lên. Trước nhu cầu sử dụng nguồn phân bón lớn trong suốt quá trình từ lúc ươm cây đến lúc trưởng thành, đồng thời xác định dược nguyên liệu của mình là thảo dược, không thể tùy tiện sử dụng nguồn phân không rõ nguồn gốc hơn nữa, nhằm giữ nguyên tính tự nhiên các thành phần quý hiếm trong thảo dược, công ty đã mở một trang trại chăn nuôi gần 200 con bò theo mô hình chăn nuôi tự nhiên để lấy phân. Nguồn phân này được đưa đến các trại liền kề để nuôi trùng quế. Sau 7 tuần, trùng quế sẽ cho ra một loại phân tơi nhuyễn có thể bón liền cho cây được. Quy trình sản xuất phân vi sinh theo mô hình này vừa tăng thêm độ đạm của phân, vừa rút ngắn được thời gian chờ phân quay so với trước đây rất nhiều, đồng thời đảm bảo nguồn phân liên tục cho các vườn cây nguyên liệu. Khi cây giống vừa tròn 2 tháng tuổi, đó cũng là lúc công ty cho bón lót phân trùng quế và bắt đầu cài ải. Một tuần sau đó, bắt đầu đổ rò, lên liếp, đào lỗ và tiếp tục bón phân trước khi trồng cây xuống. Sau khi chuẩn bị đất xong, từ vườn ươm công nhân sẽ lựa những bầu cây tốt nhất để mang ra trồng. Những cây yếu bị sâu bệnh sẽ bị loại bỏ ra khỏi vườn ươm. Để đảm bảo cho cây không bị mất sức sau khi trồng, toàn bộ việc trồng cây luôn được công ty quy động công nhân tiến hành nhanh gọn trong một buổi sáng. Sau khi việc trồng cây hoàn tất, công ty tiến hành lắp đặt hệ thống tưới cây bằng các bếp phun tự động. Tuy có hơi tốn kém, nhưng tưới bằng hệ thống tự động sẽ đảm bảo mật độ nước được rải đều trên các vườn nguyên liệu. Nhất là trong giai đoạn cây trưởng thành sẽ hạn chế được việc công nhân đi dạo bên trong vườn ảnh hưởng đến cây. Sau khi cây được trồng một tháng, công nhân tiếp tục dùng phân trùng để bón thúc cho cây. Điểm đáng lưu ý nhất trong suốt quá trình chăm sóc cây là 100% các dược nguyên liệu của công ty trách nhiệm hạn một thành viên trà Tâm Lan tuyệt đối không dùng bất cứ loại phân bón hóa học nào hay bất cứ loại thuốc bảo vệ thực vật nào để phun, để bón nhằm kích thích tăng trưởng hay ngăn ngừa sâu bệnh cho cây. Đây có lẽ là điều khó nhất trong thực hiện quy trình GAP. Nhưng vì sức khỏe cộng đồng, vì sự bền vững của thương hiệu trà Tâm Lan nên công ty quyết tâm thực hiện cho bằng được một vườn nguyên liệu sạch, an toàn theo tiêu chuẩn GAP. Chính vì vậy, công ty đã tăng cường đội ngũ công nhân cho vườn nguyên liệu. Hàng ngày, việc tưới tiêu, chăm sóc, làm cỏ cho các vườn cây luôn được đội ngũ công nhân thực hiện thủ công dưới sự giám sát chặt chẽ của đội GAP. Nhờ vậy, kịp thời phát hiện những cây hay khu vực vườn cây nào có dấu hiệu bị nhiễm bệnh hay sâu rầy tấn công thì đội ngũ công nhân nhanh chóng loại ra khỏi vườn mang đi tiêu hủy nhằm ngăn chặn lây lan kịp thời. Khi cây trồng được 6 tháng tuổi, công ty bắt đầu thu hoạch. Toàn bộ vườn cây sẽ được công nhân cắt hết từ gốc đến ngọn. Bởi theo đánh giá của các nhà chuyên môn, toàn bộ những tinh chất quý hiếm của cây hoàng ngọc đều nằm trong phần thân cây. Hơn nữa, việc thu hoạch này sẽ giúp cho việc cải tạo đất dễ dàng hơn trong những vụ tiếp theo, đồng thời có thể ngăn ngừa sâu bệnh của cây. Sau khi thu hoạch xong, các cây nguyên liệu sẽ được đưa đến khu sơ chế Tại đây, các cây nguyên liệu sẽ được ngâm rửa sạch bằng nước muối nhằm loại bỏ những tạp chất, bùn đất và côn trùng còn đeo bám trên thân và lá. Qua ba hồ xử lý, cây được rửa sạch sẽ và mang lên phơi cho ráo nước. Tiếp đến, công nhân đưa vào máy sắt băm nhuyễn các cây nguyên liệu ra. Sau khi hoàn tất công đoạn này, nguyên liệu được đưa vào bao và mang ra sân phơi. Sân phơi ở đây được xây dựng cao ráo, nằm cách xa đường đi và xa khu dân cư nhằm đảm bảo nguyên liệu được sạch và an toàn sau khi nguyên liệu được phơi khô và cho vào bao đóng gói, các bao thảo dược được ghi chép và lưu vào sổ thực hiện quy trình một cách cẩn thận nhằm dễ dàng theo dõi và truy nguyên nguồn gốc thảo dược sau này. Sau khi hoàn thành công đoạn này, các bao thảo dược sơ chế được xe đưa về nhà máy để sản xuất. Bằng sự nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của tập thể ban giám đốc công ty và đội ngũ công nhân trên giường nguyên liệu, đặc biệt là sự quan tâm theo dõi, hỗ trợ kỹ thuật kịp thời của các chuyên gia đầu ngành của Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam trong suốt 2 năm qua. Ngày 2 tháng 6 năm 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trà Tâm Lan đã gửi mẫu sản phẩm cây hoàng ngọc được trồng theo quy trình GAP đi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 thuộc Tổng cục Đo lường Chất lượng. Kết quả cho thấy các hàm lượng thông số trong sản phẩm dược thảo hoàng ngọc của công ty Tâm Lan đều đảm bảo theo tiêu chuẩn yêu cầu từ kết quả này, các chuyên gia đã tiến hành thẩm định, nghiệm thu quy trình và cấp chứng nhận việt gáp cho sản phẩm dược thảo thực phẩm chức năng cây hoàng ngọc của công ty Trà Tâm Lan. Trước kết quả ấy, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trà Tú Lộc Tâm Lan có đủ cơ sở để tự hào rằng dừa nguyên liệu của công ty Tâm Lan là dừa nguyên liệu đầu tiên ở tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chuẩn sản phẩm nông nghiệp an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đây còn là nguồn động lực to lớn để công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trà Tâm Lan tiếp tục đầu tư sản xuất mang đến cho khách hàng một sản phẩm chất lượng nhất, an toàn nhất theo đúng phương châm sứ mệnh của công ty đã đề ra. Tâm Lan mang sức khỏe đến cho mọi nhà.